Phần cuối chương trình sẽ là chuyên mục câu chuyện thương hiệu. Xin mời quý vị cùng Lan Anh tìm hiểu về hành trình 15 năm xây dựng thương hiệu quốc tế để phục vụ thị trường nội địa của doanh nghiệp ông Xuân Nguyên. Đứng thứ 6 thế giới và đứng thứ hai châu Á về kim ngạch xuất khẩu lên đến hơn 100 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Mật ong đang trở thành món hàng mang lại lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp. Không chỉ trên trường quốc tế, tại thị trường trong nước, những năm gần đây cũng được các doanh nghiệp trong ngành đánh giá là khá sôi động Điều này được minh chứng bằng sự có mặt ngày càng nhiều các sản phẩm được chế biến từ mật ong, mật ong nghệ, sữa ong chúa, phấn hoa, với hàng chục nhãn hàng của các cơ sở nhỏ lẻ đến các doanh nghiệp xuất khẩu, từ các doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp nước ngoài. Thời gian tới, thị trường được dự báo tiếp tục tăng trưởng do người tiêu dùng trong nước ngày càng quan tâm đến những sản phẩm từ mật ong. Song, cơ hội cũng đi kèm với nhiều thách thức khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng sản phẩm, hệ thống phân phối gặp nhiều khó khăn và sự cạnh tranh thiếu lành mạnh từ hàng gian, hàng giả. Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Câu chuyện thương hiệu. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng được lắng nghe về một hành trình của một thương hiệu đã tìm kiếm cơ hội, thay đổi linh hoạt và bứt phá để gây dựng được thương hiệu trong ngành mật ong. Là anh xin được giới thiệu vị khách mời cho chương trình ngày hôm nay, đó là anh Lương Nguyễn Xuân Vũ, nhà sáng lập và điều hành mật ong Xuân Nguyên. Vâng, xin chào anh Vũ ạ. À, lời đầu tiên thì xin cảm ơn anh đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện với nhịp cầu doanh nhân trong chương trình ngày hôm nay. À, và là anh được biết là năm nay cũng là năm mà thương hiệu của chúng ta kỷ niệm 15 năm thành lập. Là một người trong ngành thì anh nhìn nhận về cái nhu cầu tiêu thụ của thị trường đối với sản phẩm mật ong ở thời điểm hiện nay và ở thời điểm anh sáng lập cũng như là trong suốt cái hành trình đấy thì nó có những cái chuyển biến như thế nào hay không? Càng về sau thì cái nhu cầu thị trường mật ong nó càng mạnh hơn người tiêu dùng người của Việt Nam người ta biết tới nhiều hơn. Việt Nam chúng ta là cái nước mà có cái xuất khẩu mật ong là đứng thứ sáu trên thế giới và thứ hai của châu Á. Tuy nhiên thì cái người tiêu dùng Việt Nam mình đó là người ta vẫn sử dụng những cái sản phẩm bị trôi nổi những sản phẩm mật ong trôi nổi không rõ nguồn gốc rồi không rõ về cái quy trình sản xuất không không có đảm bảo về vấn đề an toàn à, thực phẩm khi sử dụng thành ra là cái đó là cái thiệt thòi của người Việt Nam à, chính vì cái vấn đề đó thành ra là phía à, Xuân Nguyên thì mới à, quyết tâm là để làm sao phát triển được cái thị trường Việt Nam và cung cấp cái sản phẩm cho người tiêu dùng. Và anh có thể chia sẻ về kết quả kinh doanh cũng như là tốc độ tăng trưởng của đơn vị trong những năm vừa qua cũng như mục tiêu mà anh đặt ra trong năm 2017 được không ạ? À? 10 năm trở lại đây thì à, chúng tôi đều giữ được một cái chỉ số là 150% cho từng năm. Riêng cái năm 2017 này chúng tôi tập trung vào vấn đề à, nguyên liệu à, rất là mạnh và cái thứ hai nữa là chúng tôi tập trung về cái yếu tố xây dựng con người để à, những con người à, cái nòng cốt của Xuân Nguyên để trong cái giai đoạn sắp tới chúng tôi trở thành một cái tập đoàn vững mạnh trong cái lĩnh vực không chỉ riêng về mật ong mà cái định hướng Xuân Nguyên sẽ là một cái tập đoàn về nông nghiệp và nông nghiệp sạch xanh và thân thiện với môi trường. Trong năm qua chúng tôi cũng ghi nhận là 20% lô hàng mật ong xuất khẩu của Việt Nam bị trả lại. Vậy thì là một người hoạt động trong lĩnh vực này thì anh hãy chia sẻ lý do của điều này. Thật ra là cái ờ, nguyên nhân của cái những cái lô hàng xuất đi trả lại là nó nằm đều ở một cái chỗ là 100% là những lô hàng bị không đủ chất lượng mà cái vấn đề không đủ chất lượng ở đây á, là do cái vấn đề là à, những công ty xuất khẩu người ta bị thiếu hụt cái nguyên liệu và khi thiếu hụt cái nguyên liệu thì à, người ta không làm chủ được cái cái cái cái cái cái chất lượng của mình rồi như và như vậy là vô tình nó lại là rơi cho cái thị trường Việt Nam là à, cái hàng trả về nhiều khi người ta không tiêu hủy dạ. mà người ta lại bán trôi nổi ở trên thị trường Việt Nam đó là cái điều mấu chốt mà rất đau lòng để người Việt Nam mình à, ở một cái vùng nguyên liệu mật ong có thể nói là đứng thứ sáu thế giới nhưng mà lại xài những cái hàng mà phế phẩm và với những cái yêu cầu đó của thị trường thì Xuân Nguyên đã phải à, biến đổi và linh hoạt như thế nào để đáp ứng được những nhu cầu này thật ra cái giải pháp thì ngay từ đầu Xuân Nguyên đã tập trung vào cái vấn đề cái vùng nguyên liệu bởi vì hiện tại Xuân Nguyên chúng tôi là tới giờ phút này là có hơn 200 trại ong của Xuân Nguyên và liên kết và mỗi trại như vậy thì có từ 300 tới 500 đàn ong và cái sản lượng thì chúng tôi trước mắt là chúng tôi đảm bảo đủ cung cấp cho người tiêu dùng trong nước bởi vì mỗi một năm như vậy là người tiêu dùng trong nước sử dụng thì chưa đến 10.000 tấn mật ong thì đa phần là là là hơn 95% là xuất khẩu và chúng tôi đảm bảo đủ cái vùng nguyên liệu cái cái cái sản phẩm để cho cái trong nước và sau đó nữa thì chúng tôi à, mới tập trung vào cái vấn đề xuất khẩu cái thông điệp chúng tôi muốn mang đến ở đây là à, dùng cái sản phẩm mật ong tốt nhất của Việt Nam để cung cấp cho người tiêu dùng Việt Nam các nguyên liệu à, nhập vào được à, kiểm tra chặt chẽ và đảm bảo chất lượng tất cả các sản phẩm của Xuân Nguyên sản xuất ra đều có một cái ờ, bộ công bố chất lượng của Bộ Y tế. Bên cạnh các cái sản phẩm mật ong rừng, sữa ông chúa, mật ong rừng, chúng tôi còn à, cho ra đời những sản phẩm được điều chế từ mật ong có công dụng là hỗ trợ về sức khỏe, à, về các tính năng trong cơ thể như là mật ong nghệ, tinh bột nghệ, viên hà thủ ô, gốc mắt, à, bích xê, eon hoặc là Ocean, à, Vincom toàn bộ các các hệ thống ờ, bán lẻ trên toàn quốc là chúng tôi chiếm thị phần rất cao đặc biệt là cái hệ thống truyền thống chúng tôi vẫn duy trì chợ bán lẻ chợ đầu mối tất cả các cửa hàng tự chọn lớn nhỏ thì hiện tại chúng tôi đã phủ hết toàn bộ thì đối với chúng tôi khách hàng là một cái nguồn sống và là sự sống còn của doanh nghiệp chúng tôi có đội ngũ sale và những giám đốc chi nhánh trải dài trong số 64 tỉnh thành từ bắc vào nam do đó là sẽ ghi nhận xác đáng nhất về những đóng góp ý kiến cũng như là sự góp ý của khách hàng dành cho xuân nguyên mật ong được xem là một sản phẩm đa dạng khi có thể kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác thì những sản phẩm hiện nay thì Xuân Nguyên đang có bao nhiêu sản phẩm và anh có thể chia sẻ chiến lược của mình đối với vấn đề này. Ngoài cái mật ong ra thì Xuân Nguyên có hơn mười mấy cái sản phẩm khác và nó được ờ, kết hợp được điều chế từ mật ong. Những sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe và chúng tôi cũng ờ, được Bộ Y tế cấp phép cho lưu hành toàn quốc dạ. và xuất khẩu. Trong cái vấn đề ở đây nữa thì trong cái định hướng sắp tới thì ờ, Xuân Nguyên sẽ tập trung à, khoảng hơn 30 cái sản phẩm nữa à, để phục vụ cho cái sức khỏe của người tiêu dùng và đặc biệt là cho người tiêu dùng Việt Nam bảo vệ được sức khỏe của người tiêu dùng Việt Nam cái mục tiêu lớn nhất là hướng đến là cái chất lượng sản phẩm và chúng tôi đi theo cái hướng là cái organic tức là chúng tôi muốn làm sao cái sản phẩm mình nó phải sạch từ cái khâu là à, đầu tiên từ cái cái chỗ mà cái vùng nguyên liệu. Theo một thống kê của ngành bán lẻ thì đến năm 2020 thì hơn 70% thị trường bán lẻ sẽ về tay khối ngoại. Thì không biết trong lĩnh vực mật ong thì vấn đề cạnh tranh đối với các nhà sản xuất nước ngoài trong lĩnh vực phân phối sản phẩm có phải là một áp lực cạnh tranh đối với anh hay không? Chúng tôi có 12 hơn 12.000 cái điểm bán hàng là trực tiếp là của công ty, 12.000 điểm bán hàng của Xuân Nguyên là nằm một phần ở trên siêu thị một phần à, nhỏ thôi à, chúng tôi có cái hệ thống phân phối ở các tất cả các nhà thuốc đông dược và à, tây y trên cả nước à, các cái trạm dừng các cái à, chợ truyền thống thì xuân nguyên đều có cái độ phủ xuân nguyên có thể là đưa cái sản phẩm của mình đến tay người tiêu dùng trong nước mà không có ngại trong cái câu chuyện là à, phải lệ thuộc hết vào vấn đề của siêu thị à, hoặc là lệ thuộc hết vào một cái kênh phân phối của nước ngoài đối với những ờ, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm hoặc là hàng tiêu dùng thì một vấn đề rất là nhức nhối đó chính là hàng giả và hàng nhái và theo một ghi nhận thì mỗi tháng tại Việt Nam có khoảng 200 vụ vi phạm về sở hữu trí tuệ cũng như là giả mạo nhãn hiệu không biết là Xuân Nguyên có phải vấp phải cái cái bài toán khó khăn này hay không và giải pháp của chúng ta là gì ạ? trong cái giai đoạn 2008 2010 là Xuân Nguyên bị rất nhiều, bị đến mức mà chúng tôi phải kêu cứu hết cơ quan này cơ quan nọ nhưng mà cuối cùng là cái vấn đề cái giải pháp là à, bản thân doanh nghiệp phải có một cái sự thay đổi cái thay đổi của Xuân Nguyên trong cái lúc đó là cách nào chúng tôi phải à, trực tiếp với tất cả các đại lý để à, cái khách hàng những cái điểm bán hàng của chúng tôi họ nhận biết được đâu là hàng thật đâu là hàng giả chúng tôi tổ chức những cái hội nghị khách hàng à, ở từng tỉnh để ờ, cho khách hàng người ta à, nhận biết được và người ta phân biệt được 15 năm có thể coi là một ờ, quãng đường không dài nhưng cũng không ngắn do đó là anh nghĩ bên cạnh kết quả kinh doanh thì Xuân Nguyên cũng phải đặt ra cho mình những mục tiêu khác về phát triển bền vững về hoạt động xã hội thì anh có thể chia sẻ về lĩnh vực này về những hoạt động này của doanh nghiệp mình ạ? Xuân Nguyên chúng tôi cũng đặt những cái mục tiêu cho từng năm, từng quý, từng tháng về cái vấn đề à, xã hội cộng đồng, à, những cái căn nhà tình thương, những căn nhà tình nghĩa được Xuân Nguyên à, tài trợ để mà xây dựng rồi những cái chương trình đưa trẻ đến trường những cái ờ, chương trình trợ cấp học bổng cho trẻ học sinh nghèo và đặc biệt là Xuân Nguyên à, đang chăm sóc ba mẹ Việt Nam anh hùng ở ngay trên địa bàn của của Xuân Nguyên đóng trú. Tuy nhiên cái điều quan trọng hơn không phải là cái việc à, xã hội cộng đồng à, của Xuân Nguyên là do à, cổ đông hay là do lãnh đạo Xuân Nguyên làm mà hầu như là do tất cả những người lao động và chúng tôi một năm những người lao động đều có những cái tình nguyện để à, dành ra khoảng 3 ngày lương để mà hỗ trợ cho cái công tác xã hội cộng đồng của Xuân Nguyên rồi cái công tác hiến máu nhân đạo thì chúng tôi cũng rất là tích cực à, anh em trong công ty cũng rất là tích cực để tham gia à, xin cảm ơn anh Vũ vì những chia sẻ trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay và chúc cho những mục tiêu mà anh đặt ra cho Xuân Nguyên trong thời gian tới sẽ trở thành hiện thực